nangongiga yunado nkega donke duto kodonu bongya ingi gborodyo lolongudo komanduri bondini tigbere kodo ma baby na uemedi nanke na uemedi logonyo duit it bondi feeling Nkuru tembi tungirori sida bakanado Lakinyo yesi bojore kubongi yari longobut Dona tungirole Nanguna dona itu kweli Kudona ipo hungaka yudo Baby go to na iponda e kumosholo kobodelo inabakine kata latendo mondido ikikoli Now women did not care. Now you. Vina.